Xin chào tất cả anh em đang theo dõi cái video của tôi ngày hôm nay nhé Thì quay trở lại cái video ngày hôm nay của tôi Tôi sẽ hướng dẫn anh em và giới thiệu anh em về cái hai cái loại sản phẩm đồ bịp Công nghệ đồ bịp tài xỉu và công nghệ đồ bịp đánh bầu cua hiện đại bậc nhất của công ty chúng tôi Thì tôi tự tin và đảm bảo anh em khi em có hai sản phẩm đồ bịp này anh em đến mọi sân chơi sòng sới về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu anh em mình có cái thiết bị công nghệ đồ bịp này anh em có thể qua mặt mọi thời thợ cáo già lâu năm và thợ thuyền thì hai công nghệ đồ bịp này là hai cái công nghệ đồ bịp không tang mới nhất hiện đại nhất của cái năm 2020 về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu thì những video cũ trước đây của công ty tôi đã quay video giới thiệu và ra mắt và đã tung ra thị trường là những cái quân hột báo dung những cái chiếc đĩa hay là những chiếc nắp thì bắt buộc những cái đồ đó là đồ có tang mình phải luồn vào sân chơi mình đánh bịp được mà trong cái thời buổi hiện nay thì khi em đến sòng đến sới đến mọi sân chơi anh em mình không thể luồn được những con đồ đồ vào sân chơi mình đánh được và hai sản phẩm đồ bịp này thì mình có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được mình chỉ cần chạm tay vào quân hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi và khi em cầm tiền anh em ra về không ai nghi ngờ hay phát hiện gì là em sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại như vậy và hai sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là sát từ cảm ứng báo dung nhá ấy làm sao mình chỉ chạm tay vào hột thôi mình là người giành chiến thắng rồi đây là cái nọ sắt từ đánh tài xỉu và đây là cái nọ sắt từ đánh bầu cua mình chạm tay vào hột thôi mình là người giành chiến thắng em xin lưu lại đấy thì đến video hôm nay để chứng minh là quay cái video này tôi đã chuẩn bị sẵn qua những cái quân hột cái đĩa cái nắp để quay video cho anh em để giới thiệu về cái độ chuẩn xác của sản phẩm đồ này thì trước khi quay video giới thiệu thì tôi sẽ test qua cái nắp cái đĩa và những quân hột tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây để chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ thì tôi sẽ ngâm cái bộ hột này vào cái cốc nước muối tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây thì cứ hột nào nổi lên thì anh em yên tâm một điều đó là cái bộ những bộ hột chợ đấy em nhá đấy em nhìn chưa nó đã nổi rồi thì đã là hột trợ anh phải yên tâm đánh và cũng như là tôi dàn dựng cái cảnh tôi là tay cái đến tôi test thử qua cái sản phẩm này và tôi sẽ dùng sắt từ tôi đánh thì tôi sẽ lau khô bộ hột đi sau đó tôi sẽ thử cục hít qua nắp qua đĩa qua những con hột và cuối cùng là tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé đấy em nhìn chưa thì em nhìn trên màn hình đây là cái thanh nâm châm em nhá đấy nếu thử qua đồ bịt nó hít chặt lại đồ thường đồ chọi không hít tôi thử luôn chiếc đĩa con hộp trước em xem này em chưa hoàn toàn không hít luôn đây đến cái con hộp này em thấy chưa hoàn toàn không hít tí nào thì đó là đồ chọi cái nắp này em chưa hoàn toàn không hít đấy thử hộp thử đĩa thử nắp qua cục hít đã xong đấy bước cuối cùng sẽ là soi đèn qua chiếc điện thoại này nhá đấy hoàn toàn soi xuyên luôn này đấy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 đấy thì đây là cái nội sắt từ không tang mình đến sân chơi nhá đấy, anh em mở cái nội sắt từ ra mình vào chỗ nào không có người em chưa đấy mình chấm cái sắt từ đầu ngón tay đấy và khi quay trở lại sân chơi em chỉ cần chạm tay vào quân hột thôi mình là người giành chiến thắng của em nhá đấy thì tôi sẽ nhiều anh em có thắc mắc cái câu hỏi là khi tôi thoa cái chất sắt từ đầu ngón tay và tôi chạm tay vào quân hột rồi thử cục hít nó có hít hay không thì tôi xin trả lời anh em đây là cái sản phẩm đồ bị không tang thì 100 trăm nó sẽ không hít em nhá đấy em nhìn này thử lại một lần nữa khi tôi đã thoa chất sát từ đầu ngón tay và tôi chạm tay vào quân hộp rồi hoàn toàn không hít luôn đấy và cái độ sản thời gian khi mình thoa cái chất sát từ đầu ngón tay và mình chạm tay vào quân hộp trong thời gian là 5 phút em nhé em đi đâu làm gì trong thời gian 5 phút em quay trở lại chơi chạm tay vào thôi trong thời gian 5 phút anh em vẫn chiến thắng thì đây là cái sản phẩm máy báo dung đi kèm của cái sắt từ này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét đổ lại máy sẽ báo dung chuẩn xác em biết có tài hay có xỉu đề anh em mình đánh em nhé thì khi quay video cho anh em ấy tôi cầm cái chiếc máy báo trên tay để em cùng nhìn cùng nhận biết đó là chiếc máy báo dung còn sau này anh em có sản phẩm đồ này em mang về em đánh rồi ấy. anh em hãy nhét vào trong người phần nào cảm nhận tốt nhất cái nhịp dung thì em mình đánh nhá tôi bật máy và tôi đánh luôn cho anh em qua một vài tay đánh để anh em thấy được cái độ chuẩn xác của nó và anh em tôi lưu ý thêm là cái sản phẩm đồ bịp này rất thích hợp cho em đi đánh làm tay em tay con đấy em có đến sân chơi chạm tay vào hột là anh em đã thành chiến thắng rồi nha test luôn cho anh em này đấy máy báo rất là nhanh luôn để sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây quân hột không nhảy là máy sẽ đường chuẩn về trực tiếp về máy và sẽ báo rung như tiếng này có xỉu nhá chắc chắn em 100 trăm nó có xỉu này mở này có xỉu em nhá 136 10 điểm xỉu đấy sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng nhá có tên là sóc thôi là được tiếng tiếp theo chắc chắn em 100 trăm là có xỉu nhá đồ bịp sản phẩm này thì báo chuẩn xác 100 trăm không sai lệch một ni một ván nào nhá mở này có xỉu em nhá hai ba bốn chín điểm xỉu rất là chuẩn xác tiếp tiếp anh em này đấy ván này thì máy báo tôi biết là có tài rồi em nhá chuẩn xác 100 trăm em bán nhà bán cửa em mua đồ bịp này về đánh này có tài tiếng này này mở này có tài em nhá 245 11 điểm tài rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em một vài tiếng đánh nữa này như tiếng này có xỉu em nhá máy báo chuẩn xác 100 trăm là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 116 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác tiếp tiếp anh em này ấy như tiếng này chắc chắn và khẳng định anh em là có xỉu em nhá mở này có xỉu em nhá 145 10 điểm xỉu tiếp tiếp cho anh em tiếng nữa em nhé như tiếng này thì tiếng cuối cùng máy báo cho biết là có tài nhá mở lắp tiếng này là có tài này có tài nhá 552 12 điểm tài rất là chuẩn xác tôi tắt cái máy này đi Đấy, thì sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua để em thấy được cách thức sử dụng cũng như độ chuẩn xác của nó Đấy thì tôi đã chuẩn bị sẵn những con hột ở đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em Đấy, cũng giống như sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu thôi sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua mình đến mọi sân chơi sóng sới về cái bộ môn đánh bầu cua mà mình chạm tay vào hột mình đã người giành chiến thắng em nhá đây đây là cái nọ sắt từ đánh bầu cua này đấy mình đến sân chơi này mình thoa cái chất sắt từ đầu tay và em chạm tay vào một mặt của một hột bầu cua nhá đấy chạm tay một mặt của một hột bầu cua đây em thấy chưa không để lại tăng trứng hay mồ mè gì đây vì đây là sản phẩm đồ bịp không tang đấy tôi thử lại cục khít lần nữa này em chưa hoàn toàn không hít luôn và khi sau khi quay xong video trên cái bộ hột này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video tôi sử dụng 100 trăm là đồ chợ đây là cái máy báo đi kèm của cái đồ bị đánh bầu cua này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét khi anh em xoa cái chất sát từ đầu ngón tay và em chặn tay vào quân hột anh em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác cho em biết có quân gì đánh đánh sau đây tôi sẽ đánh qua một vài tay đánh để em tham khảo thấy độ chuẩn xác của cái máy báo này nhá bật lên này đánh nôn cho anh em này ấy như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có chai bầu nhá đây máy báo tôi biết là có chai bầu này em nhìn nhá 100 trăm có chai bầu này có bầu nhá hai cá và một bầu rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết chắc chắn anh em 100 trăm là con cá nhá đây chắc chắn anh em 100 trăm con cá này mở này có cá nhá hai bầu và một con cá rất là chuẩn xác tiếp tiếp này đấy như tiếng này 100 trăm có con cá tiếp em nhá đây có con cá tiếp em tôi mở cho em xem này có cá nhá hai cá và một trái bầu đấy đánh một được hai luôn tiếp tiếp cho anh em này đấy sóc loạn lên luôn đấy rất là nhanh luôn như tiếng này thì có con nai nhá 100 trăm là có con nai này mở này có nai nhá hai nai và một chai bầu đấy test kỷ niệm tiếng cuối cùng em nhá trên cái video nói về độ chuẩn xác của sản phẩm sắt từ không tăng đánh bầu không một đánh tài xỉu này đấy như tiếng cuối cùng này chắc chắn anh em 100 trăm là có con tôm nhá bán nhà bán cửa đánh con tôm tiếng này này mở này có tôm em nhá một tôm một cá và một con gà tôi tắt cái máy báo đi này đấy thì tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra chứng minh là đầu quay dao tôi sử dụng hoàn toàn là đồ chợ đấy bóc luôn cho em nhìn chưa hoàn toàn là đồ chợ cách thức sử dụng rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi mình chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi mình bất cứ mình không phải nguồn đồ đạc cái nắp cái cái đĩa cái con hột vào sân chơi mình đánh bịp em nhá anh làm sao em chạm tay vào hột thôi em đã người giành chiến thắng rồi anh em nhìn chưa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 anh em đã phải mua những cơ sở cửa hàng kém chất lượng mua phải đồ giá đồ nhái rất là nhiều đấy thì những cái cơ sở đó khi mua đồ cho anh em ấy là không cho anh em mang đồ đạc qua cơ sở thử là cái thứ nhất và khi gửi đồ về cho anh em mà không cho anh em thử là cái thứ hai thì tôi khuyên anh em là không nên mua đồ tại những cơ sở đó vì cơ sở đó là những cơ sở cửa hàng mạo danh sử dụng những hàng giả hàng gái để bán cho anh em thì với cái công ty tôi cơ sở tôi với 15 năm kinh nghiệm trong nghề bán đồ chơi cờ bịp tại bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình đấy thì khi anh em đến trực tiếp công ty tôi thì em có thể mang trực tiếp là đồ đạc là hột nắp đĩa em qua thử em cảm thấy chuẩn xác ok thì anh em mua đồ về đánh em nhé đấy thì thời lượng các bạn tôi xin kết thúc video nói về cái độ chuẩn xác của sản phẩm thuốc từ không sát từ không tang chơi bầu cua và tài xỉu tại đây xin chào tất cả anh em